Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Và Duy Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh ơi Nói chung là tầm này thì à, cũng hơn 12 giờ đêm rồi Ban mình thì vừa ăn được mốt đại nè Và được một rương hồng kim môn phái ngẫu nhiên đầu tiên server Sử dụng ngẫu nhiên được một trang bị hồng kim môn phái Có option ngẫu nhiên vĩnh viễn nha mọi người Anh em lưu ý là rương này vĩnh viễn Và đánh bốt đại hôm nay thì nói chung là đánh hơn 6 bị con đang kèm theo bốt tiểu 5 bị con nữa thì mới ra được một rương và có thể dùng chìa khóa hồng kim rồi mua tại cơ những cắt là mở ra và hôm nay thì à, anh tâm thái sẽ mua lại Và nói chung vừa rồi thì anh em cũng có đấu giá Nhiều server thì họ đấu giá với cái rương đầu tiên server này khoảng tầm 3 đến 5 triệu này nọ Nhưng mà ban mình thì nói chung thì mình vừa trải nghiệm cũng như là cho anh em đấu giá nhẹ thôi anh em 15 kim Chứ đỡ mà khải báo lên 45 kim 50 kim thì anh cũng mua thôi anh em Nhưng mà nói thiệt là quỹ ban mình cũng nhiều Nên là khải nghĩ thôi 15 kim thì hợp với giá tiền để anh em chơi vui vẻ rồi nè Chứ nói chung là khả là người cầm like mà Chứ là khả là người cầm cái cái cái cái cái đấu giá này thì Khải muốn kêu giá bao nhiêu trả được anh em đó nhưng mà theo cái lý của Khải thì thôi tầm 15 kim khoảng một triệu quay đầu là anh em ok rồi Ờ, ok lên anh ơi lên mở rương anh ơi gì anh anh không ca đâu xem xem like xem like đúng rồi bên đó mở trống là người bạn mình nãy em nuốt rồi mà anh thấy rõ ràng mà tối thời chính xác rồi giờ giờ tâm thánh ơi video này em sẽ lưu lại kỷ niệm cho tâm thánh cố lên anh em chúc anh may mắn 15 kim Nói chung là cậu ông Bình nói đúng ấy Những server khác anh em Rương này đầu tiên server là bèo lắm phải 5 đến 7 triệu Nhưng mà thôi Rương này như kiểu rương bác sĩ Đúng anh Một rương này là căng căng cả thế giới <laughs> cố lên anh ơi cố gắng tìm một món gì đó dành cho ban hoặc là dành cho anh luôn giúp ban là hợp lý luôn đồng cừu 40 thiệt nếu mà ra đồng cừu anh anh tâm thánh hôm nay chuyển ngay cho em cái băng rồng luôn nút hết chuyển cái băng rồng luôn hợp lý luôn rồi rồi anh tâm thánh cố gắng lên ơi không biết anh ơi <laughs> rồi cái người máy rồi bây giờ anh em đón đi ai đón đúng một kim À ok ok Em sẽ là bao tay dạ, dạ, dạ. đồng cừu Em sẽ là bao tay đồng cừu Chắc chắc lên, Đúng. chắc lên bang mới được Chắc lên bang chắc lên bang Bao tay đồng cừu Em em cho là cái cái, cái bộ lăng nhạc nha Ok Chắc lên bang, chắc lên bang mới luôn được Nói chung em em em em chưa vô được, em chưa vô được Anh anh Bộ lăng nhạc anh anh anh anh phong ca đồ anh phong ca ra cái ngọc bội nghe mi liền anh <laughs> nghe bọn nghe mi phong ca cầm chướng ai chưa nói Bot con bang anh em, ai dự đoán đi Dự đoán đúng Đúng tặng một kim nó anh em dự đoán đi Ừ, dự đoán tặng một kim anh em Gặp bộ lên nhạc nha Kích thiên vương bang, kích cũng ngon Trời, kích chuyện thiên bang xích đi bài luôn làm gì có vũ khí dây võ đan dây dây truyền lên nhạc ok bao tay đông cừu khải rồi bao tay đông cừu khải rồi bỏ cái bỏ bao tay đi ừ mấy cái phong đón cái khác đi bọn định khai, bọn định cái không có đâu không có vũ khí em ơi nón thiên vàng tụ vũ đời chơi canh dữ ta <laughs> ra gì hình xui nè cố lên ai vừa đón anh em áo thêm lầm mụ nghe mi anh em vừa đón anh em ơi hả anh năm thắng một phút vừa đón nha một phút nha một phút nữa hết hết điều đó anh em ngọc bội ngọc ok hứa với lòng ra ngọc bội ngọc tặng anh phong ca ông xài được ngọc bội ngọc đẹp luôn à. anh ơi đúng rồi đúng tao bốn chục tuổi nhưng mà bốn tuổi bạn cái thằng này ngộ ừ đó riêng ngọc bội ngâm tặng riêng anh phong ca một cái ngọc bội đó rồi, rồi ra cái gì ra cái gì nữa không ra tay đồng cừu ra vào tay đồng cừu anh phong anh tâm thánh chuyển ngay cho em cái băng rồng luôn vô cần hết không ngán nào đó em cao hết <laughs> đồng cừu rồi anh không cao phải tặng em cái chị đó trời luôn phong ca chơi luôn phong ca đủ được ừ ừ ok từ mở nha gọi cái nữa anh anh anh anh anh tâm thánh mở xong được cái đó anh tâm thánh cho em cái cây cây cây cây cây à, cái bóng của anh nha không cái bóng của anh không cho được bóng của anh không cho được em ơi <laughs> rồi ok từ từ nha anh tâm thánh là biết nặng ngon tâm thánh rồi anh anh bỏ cái góc xuống màn hình đó từ từ á để em quay quay like qua anh hả đợi chút đợi chút rồi em quay like anh rồi đó rồi ok quyền của anh anh mở đi rồi ok anh chốt chưa kéo xuống thấp xuống xíu nữa rồi ok kéo thấp xuống ok rồi khui còn kim môn phái đầu tiên server Tam thánh sở hữu Rồi từ từ kéo nhẹ lên Kéo nhẹ lên Kéo nhẹ thôi kéo nhẹ thôi Không thông báo từ từ từ từ từ từ từ dạ, từ từ từ từ giang giang từ từ từ từ Gì đây gì đây gì đây Gì vậy ta Áo đây áo thiên nhẫn thiên vương đây Chưa biết áo gì nha Áo thiên vương rồi Áo thiên vương rồi áo thiên vương rồi Để rồi anh em Áo cấn nghiệp hả Áo cấn nghiệp hả Gọi em gì đây? Hay là áo đường môn. Có áo đường môn luôn, áo đường môn này được. Có nghiệp 4825 Thiên Vương Thương Pháp đủ 25 48 đặt móc 48 rồi. Rồi, lần sau tiếp tục cố gắng. Áo này 47 thì đặt móc 47 em, 48 đặt móc 47. Nói chung là mới đó áo này thì cũng tạm được. Anh cứ được ra bán được thì nào mua mua cũng hiện tại bây giờ thì được thì bán cũng được thì bỏ anh đây. Đó. Ừ bốn lần thế giới bốn lần thế giới ngon ấy thế giới hàng đầu tiên server này em ơi áo thiên bang nó đẹp không biết giá bao nhiêu nhưng mà ai mua được giá cứ bán luôn anh áo thiên thương thiên bang là mặc được nhưng mà nó là kích hai cấp tầm này thiên bang mặc được thiên bang mặc tốt đồ tầm này anh đừng bán qua bên kia bán bên kia là cuối năm em mình sắp mặc luôn á <laughs> ừ anh cứ gom đi anh cứ gom đi mai nữa có nữa thì sao đúng không ừ, ừ. chứ ví dụ như anh mà gom được hai ba món thiên bang này anh chiến thiếu làm gì thiên bang vẫn chắc anh vẫn chắc ừ. không chứ mấy cái từ từ phải ít nhất phải hai ba món anh ơi hiện tại thiếu lâm ngon hơn hiện tại thiếu lâm ngon hơn đúng rồi cái áo đó một áo thì chưa tác dụng anh ơi ít nhất phải ba món thua thua với SC tím vừa rồi dạ. nói chung là nói chung là xin chúc ờ, chúc mừng anh mà thôi ráng cố gắng lần sau chứ cái áo này cũng nói đỡ nói thì áo này nó không có giá trị bằng những cái món khác ừ. đúng rồi đúng rồi không ai trúng thưởng hết rất đáng tiếc nói chung thì uh, hơi tiếc một tí nè đồ vui cái áo mà ra áo thiên bang áo uh, cấn nghiệp anh em hai cấp 48 và 25 ok thì nói chung anh em xem video này thì cũng trong bang thì cũng khá là buồn nhưng mà thôi ngày mai hoặc là ngày sau làm lại tiếp tục kiếm được rương nào tiếp tục sẽ mở tiếp anh nè đó anh em xem cho một like chia sẻ nha ok đó anh em thôi nói chung thì anh tâm thánh cũng chịu đầu tư đó nè anh em xem đồ này. anh này đang đi trong tem liên đấu với khải nè thiếu lâm bóng nè gia truyền 19 này sẽ đồ tâm thánh cực kỳ đẹp luôn nón này hay là 40 áo áo thổ bao tay khăn lôi 30 ngọc bội khăn lôi nhẫn 25 ờ, 40 giày 25 40 40 và đai lưng 40 24 nói chung là độ mắt độ hoàn toàn nè có độ hoàn toàn đó rồi anh em xem video thì cho một like chia sẻ cho nha anh em nói chung thì một like chia sẻ ủng hộ tâm thánh cho nha mọi người Duy Khải cảm ơn em rất là nhiều nha